chào tất cả anh em thì à, ngày hôm nay cơ sở tôi lại à, tiếp tục giới thiệu đến cho anh em cho anh em đi à, chơi bầu cua đánh bầu cua lắc bầu cua bịp ở ngoài sòng sới giúp cho anh em có thêm cái tỷ lệ chiến thắng khi anh em sử dụng cái bộ đồ chơi mà tôi sẽ cung cấp cho anh em để cho anh em đi chơi thì à, cái bộ đồ chơi ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái bộ đồ chơi chấm cảm ứng bầu cua và cái nón quét một bầu cua báo dung cho anh em thì cái bộ đồ chơi này thì hoàn toàn là không tăng tích đó thì uh, giới thiệu luôn với anh em khi mà anh em ra sòng sới chơi thì anh em chỉ cần đưa được một bộ hột bầu cua này vô sòng sới của anh em là anh em đã có thể chơi được và anh em nắm chắc cái phần thắng ở trong tay anh em nhé giới thiệu với anh em đây nó chính là ba hộp bầu cua mà tôi đã làm sẵn cái chấm cảm ứng vô trong mặt gà anh em có thể thấy ba mặt gà tôi đã làm sẵn chấm cảm ứng bầu cua vô trong ba con gà đó thì à, khi anh em ra sòng sới thì anh em đưa được bộ hột này vô sòng sới của anh em chơi là anh em à, có tỷ lệ chiến thắng nắm chắc ở trong tay anh em nhé đó thì à, đây nó chính là cái nón mà tôi đã làm thiết bị báo dung vô trong cái nón này để cho anh em ra sòng sới anh em chơi em đội như một cái món phụ kiện bình thường khi mà anh em đội ra sòng sới anh em nhé à, anh em có thể thấy này nón rất là đẹp và thời trang như một cái nón bình thường khi anh em đội ra sòng sới thôi đó thì ở trong này cái máy rung nó như thế nào thì uh, giới thiệu luôn với anh em máy rung của nó sẽ như thế này và khi được làm luôn trong nón thì tôi sẽ tháo cái phần vỏ của nó ra và tôi sẽ làm xong cái nón này đó, để à, nó quét hột bầu cua cảm ứng này và nó báo dung cho anh em biết em nhé đó thì uh, tôi để đây để cho anh em xem anh em biết cái máy báo dung của nó như thế nào đó. anh em uh, ra sòng sới anh em không đưa được hột vô trong sòng sới thì anh em có thể kiểm tra hột của người ta đó khi kiểm tra hột thì uh, giới thiệu luôn với anh em đây nó chính là cái chấm cảm ứng đó anh em có thể thấy rất là nhỏ siêu nhỏ luôn anh em nhé đó thì uh, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em thêm một cách nữa để anh em có thể uh, không cần phải uh, đưa hột vào trong sòng sới của anh em mà anh em vẫn có thể chơi được đó, thì uh, hướng dẫn uh, sơ qua cho anh em thôi nha anh em nhé bởi vì uh, hột ở đây thì tôi đã làm sẵn cái cảm ứng này uh, vô trong gà con gà ở đây rồi đó thì ờ, anh em có thể thấy ở đây nó chính là cái chấm cảm ứng rất là nhỏ đó thì khi anh em đi chơi thì anh em ra sòng sới anh em lấy cái à, đầu tăm tăm nhọn anh em nhé em à, bôi một nước em đánh răng lên tay em à, cậy cái chân keo của cái hộp cảm ứng này đó, anh em úp ngược lên như thế này chiều này thì anh em sẽ úp vào lòng tay như thế này và khi ra sòng suối chơi ví dụ như ờ, ở trên tay tôi tôi đã chấm sẵn ờ, ba cái miếng dán cảm miếng vô ba đầu ngón tay anh em nhé ra sòng sới chơi thì anh em muốn ví dụ ờ, anh em muốn chấm vô mặt nào thì khi mặt đó về thì nó sẽ báo dung cho anh em biết đó anh em ra phòng sới anh em cầm hộp lên anh em kiểm tra anh em thả xuống tiếp tục đó. đó như vậy là anh em có thể đã dán được ba cái chấm cảm ứng một bầu cua này vào những bộ đồ chơi mà ở sòng sới của anh em đó anh em chỉ cần chạm hột là ok đó thì uh, đã giới thiệu sơ qua cho anh em để anh em biết thêm cách để cho anh em đi chơi uh, bầu cua bịp thì uh, bây giờ tôi sẽ không làm mất thời gian của anh em và tôi sẽ đội cái nón này lên đó, tôi sẽ đi vào test cho anh em xem là cái bộ đồ chơi này nó báo chuẩn xác cho anh em được bao nhiêu phần trăm anh em nhé đó thì khi anh em đi chơi thì anh em gắn nút công tắc khởi động này nó sẽ rung một nhịp cho anh em là anh em chỉ việc chơi thôi khi có mặt gà nổi lên thì uh, máy nó sẽ báo rung cho anh em biết không có gà thì uh, lâu lâu nó sẽ có một cái nhịp rung bắt sóng anh em nhé đó thì uh, khi mà anh em mua bộ đồ chơi bầu cua bịp chấm cảm ứng bầu cua và cái nón quét hộp bầu cua cảm ứng này thì à, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em để phân biệt được cái nhịp rung phát sóng và cái nhịp rung khi mà có những cái mặt mà anh em đã chấm cảm ứng này vô như thế nào đó thì à, bây giờ tôi sẽ test cho anh em khi có gà lên thì à, tôi sẽ báo cho anh em biết nhé test cho anh em chén đầu tiên này chén đầu tiên này thì uh, tôi chắc chắn với anh em luôn là bên trong này sẽ có gà anh em nhé có gà thì anh em mình ờ, chắc chắn đánh gà đúng không ạ vui cho anh em đó cua bầu và gà đó, anh em có thể thấy cái bộ đồ chơi này nó báo cho anh em cực kỳ là chuẩn xác anh em nhé chỉ mất vài giây thôi là cái nón nó đã quét được cái à, cảm ứng của cái bộ hột bầu cua này và nó báo cho anh em tiếp tục test cho anh em này chén này cái nón báo dung cho tôi biết bên trong này à, vẫn tiếp tục có gà vẫn tiếp tục có gà thì anh em vẫn đánh gà nha anh em nhé khui cho anh em luôn này hai gà luôn đúng không ạ nai gà gà đó khi mà có hai con nổi lên so với một con như lúc nãy thì cái ờ, nhịp rung của nó nó sẽ hơi khác đi một xíu và nó có nghĩa là nó mạnh hơn một xíu nó dài hơn anh em nhé anh em cảm giác được uh, cái nhịp rung của nó khi mà có một mặt thì nó sẽ rung nhẹ nhàng hơn một xíu có hai con thì nó rung ờ, vừa phải ba con thì nó rung rất là khỏe và anh em yên tâm là cái nhịp rung của nó rất là êm đó, người ờ, đối diện hay bên cạnh anh em không thể nào mà biết được anh em đang ờ, cầm cái bộ đồ chơi báo rung anh em nhé đó, anh em cực kỳ yên tâm luôn tiếp tục test cho anh em này thì ở cái chén này cái nón báo cho tôi biết bên trong này à, không có cua đó không có cua thì anh em à, có thể là anh em đánh những cái mặt khác tùy theo anh em không thì anh em à, có thể bỏ Đấy, chờ khi nào có gà thì anh em đánh không thì thôi đó, vui cho anh em này không có gà nào cả cua cá và bầu không có gà anh em nhé đó thì à, với cái bộ đồ chơi bầu cua bịp hột chấm cảm ứng hột bầu cua và cái nón quét báo dung bầu cua cảm ứng này nó báo cực kỳ chuẩn xác anh em nhé đó anh em à, ra sòng sới mà anh em sử dụng cái bộ đồ chơi này thì anh em à, không bao giờ có cái cửa thua nếu mà thật sự anh em làm biết chơi cái bộ đồ chơi bầu cua bịp chấm cảm ứng bầu cua và cái nón quét báo dung một bầu cua cảm ứng này mà anh em biết chơi đó tôi đảm bảo với anh em là anh em chỉ có cửa thắng anh em nhé đó tiếp tục chén này máy báo có gà đấy nó báo cho tôi biết có gà có gà thì anh em mà đánh gà đúng không anh em vui cho anh em này đó bầu cua và gà đấy, anh em có thể thấy cái bộ đồ chơi bầu cua bịp này nó báo cực kỳ là chuẩn xác và cái độ bắt sóng của nó cực kỳ là nhạy anh em nhé test cho anh em một chén cuối cùng này thì à, chén cuối cùng này cái nón báo cho tôi biết rằng là không có gà không có gà thì mình bỏ đó em nhá vui cho anh em này cá cá và nai đúng không ạ đó thì anh em vừa theo dõi cái video của tôi thì anh em à, cũng biết được phần nào về cái cách để anh em à, đi chơi bầu cua cách đánh bầu cua bịp và cái cách sử dụng cái bộ đồ chơi bầu cua bịp chấm cảm ứng bầu cua và nó quét một bầu cua cảm ứng báo dung này nó chuẩn xác như thế nào và nó hiệu quả ra làm sao anh em nhé anh em nào muốn sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi uh, à, bộ cua bịp này để anh em ra sòng dưới anh em đi chơi thì anh em hãy liên hệ với tôi theo à, số điện thoại tôi đã để sẵn ở trên màn hình anh em nhé đó bên cơ sở bên tôi thì à, cung cấp cho anh em tất cả các loại đồ chơi chuyên về à, dòng đồ chơi bầu cua bịp mới nhất 2020 anh em có nhu cầu hãy alo cho tôi để được tư vấn 24 trên 24 thì khi anh em lên cơ sở thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em để anh em phân biệt được cái nhịp dung của nó và sẽ chỉ cho anh em thêm một vài cái mẹo để cho anh em đi chơi bầu cua bịp cách để cho anh em sử dụng bộ đồ chơi này hiệu quả thì uh, anh em nào đang xem video thì hãy đăng ký kênh để anh em được uh, theo dõi những video mới nhất mà bên tôi sẽ đăng tải lên thì video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn